Xin chào Việt Nam Hôm nay tôi sẽ nói về bút Bootstrap 5 và sự khác nhau giữa bút Bootstrap 5 so với bút Bootstrap 4 cũng như là cách cài đặt Bootstrap 5 trong Angular Web App Đầu tiên bút Bootstrap 5 đã có khoảng mở mở rộng không giới hạn để các lập trình viên có thể tùy chỉnh. Trong khi đấy, Ultra 4 chỉ có số lượng giới hạn các màu sắc. Phần thứ hai, Bootstrap 5 khác so với Bootstrap 4 đó là không cần recovery để hoạt động trong khi Bootstrap 4 nhất định bắt buộc phải cài recovery và các plugin cần thiết thì mới chạy được điểm thứ ba mới ở trong 400 năm đấy là người dùng có thể tùy biến CSS trong các class của Bootstrap 5 điều này là điều không thể xảy ra ở Bootstrap 4 phần form ở trong Bootstrap 5 cũng được tùy biến hoàn toàn như các control Radio button, text box hay switch Số 404 Việc tùy biến control này là rất khó khăn Về Utility API, Bootstrap 5 cho phép chúng ta tự do tùy chỉnh trong khi đấy chúng ta không thể tùy chỉnh utility trong Bootstrap 4 hệ thống grid system ở trong Bootstrap 5 cũng được thêm một hàng nữa là hàng XXL hỗ trợ cho màn hình có độ rộng trên 1400 trong khi đấy Ultra 4 chỉ có 5 hàng Icon Về Icon thì Ultra 5 lần đầu tiên đã có thư viện riêng không cần phải sử dụng phong ensemble như của Ultra 4 Suốt trăm năm đã không còn hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer trong khi đấy Bootstrap 4 vẫn còn hỗ trợ hai phiên bản mới nhất là IE10 và IE11 cách cài đặt để cài đặt Bootstrap 5 trên uh, à, Project Angular thì ta sẽ gõ hai lệnh như sau npm install bootstrap và npm install bootstrap icon như vậy tôi đã trình bày xong sự khác nhau giữa bootstrap 4 và bootstrap 5 các bạn thích uh, sử dụng bootstrap nào hơn về tôi thì tôi thấy bootstrap 5 rất tùy biến nhưng chưa được ổn định nên hiện tại các bạn nên sử dụng bút 4 nếu các bạn thấy video hữu ích hãy nhấn like và chia sẻ và các bạn hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại